Vâng, xin được đồng nhiệt chào đón quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của chúng tôi Và mới nhất trong ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm đặc biệt Đó cũng là một chiếc xe rất đặc biệt luôn Một chiếc xe như mới tinh, như mới vừa hãng ra Và chiếc xe này chúng tôi mua của một cái vị à, cán bộ à, cấp cao của tỉnh Và chiếc xe này lúc mới chú ấy mua hơn 1 tỷ đồng Đấy và rất là ít đi hầu như là để trong nhà Đấy, chủ yếu là chú đi xe của cơ quan Đấy. và chiếc xe này thì chúng ta thấy là chú đi một mình cho nên là chủ yếu là ngồi ở cái ghế lái thôi còn cái ghế bên phụ và hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba thì còn như mới tinh luôn quý vị ạ Đấy. và điều đặc biệt hơn nữa đây chính là chiếc xe Chevrolet Captiva bản đặc biệt, bản máy dầu 2.0 tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ vào khoảng 6 cho đến 7 lít dầu trên 100 km. Quý vị và các bạn thấy tiết kiệm không ạ? Đấy, cho một chiếc xe 8 chỗ ngồi nha quý vị nhá. Hay còn gọi là chiếc xe Dale Winstorm bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc xuất sang các nước khu vực Trung Đông. Xuất sang các nước khu vực Trung Đông là xuất sang các nước rất là khó tính luôn đấy đấy ở đây là dân người ta rất là giàu cho nên là người ta chọn xe rất là kỹ với rất nhiều các cái option hiện đại Đấy, rất nhiều các cái tính năng hiện đại được trang bị trên chiếc xe này Có thể nói đó là một chiếc xe có thể nói là có 102 ở Việt Nam Bản nhập khẩu nguyên chiếc xuất Trung Đông Bao gồm có rất nhiều các tính năng mà tôi sẽ kể ra ngay sau đây một Cửa sổ trời hai ghế điện 3. Sấy ghế 4. Điều hòa tự động 5. Đèn pha tự động 6. Gạt mưa tự động 7. Cửa sổ trời 8. hai cầu điện 9. Rửa pha tự động nha quý vị nhá Ở đây người ta còn có cái chức năng rửa pha tự động nữa Khi chúng ta thấy đi trên đường một cái đèn pha phía trước nó bị tối, bị mờ đấy đấy, bị bùn đất nó bắn vào nó làm giảm cái độ sáng ấy thì lập tức đấy cái hệ thống rửa pha tự động sẽ xuất hiện đấy rửa pha tự động cho chúng ta đấy có thể nói là chiếc xe này là một trong những chiếc xe có 102 ở Việt Nam với rất nhiều các tính năng đấy tôi đang kể đến cái à, tính năng thứ 10 rồi đúng không ạ tính năng tiếp theo tính năng thứ 11 là chống trơn chống trượt tính năng thứ 12 là cân bằng điện tử Đấy Ở đây chiếc xe này đã trang bị à, cân bằng điện tử rồi quý vị nhá Chức năng thứ 13 là đổ đèo ngang dốc Đấy Hệ thống uh, chống bó cứng phanh ABS Hệ thống uh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBD Đấy Rất nhiều các tính năng được trang bị trên chiếc xe này quý vị ạ Đấy Xi nhan được tích hợp trên gương Và la răng của nó là la răng 7 chấu La răng hoa bảy chấu rất là hiện đại rất là thanh lịch rất là thể thao đấy và chiếc xe này người chủ nhân mới đi được có chưa đầy chục vạn thôi đấy. hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba ghế phụ hầu như không có người ngồi Đấy. Sơn zin của nó còn đến trên 90% Sơn zin đến 98% quý vị ạ Đấy cái phần uh, à, sơn đen phía trên là zin 100% luôn Là uh, sơn chính hãng đấy Đấy, chỉ có cái phần uh, nhựa phía dưới là bắn tỉa qua một chút thôi đấy, Một chút xíu thôi, không đáng kể đấy. Và máy zin, số zin nha quý vị nha Đấy, là một chiếc xe quá là đẹp luôn Form dáng của nó thì rất là hiện đại Và nó lại là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc nữa Đấy Có rất nhiều các tính năng được tích hợp trên chiếc xe này Và trước hết thì tôi đi một vòng quanh xe Đấy Quay thật kỹ để quý vị và các bạn chiêm ngưỡng một cái vẻ đẹp Có thể nói là có 102 ở Việt Nam Đấy Đó chính là chiếc xe DU Winstorm hay còn gọi là Chevrolet Captiva Đấy, bản nhập khẩu, bản xuất Trung Đông Đấy, xuất Trung Đông là xuất sang các nước rất là khó tính đấy Thị trường người ta Dân ở đó rất là giàu luôn Xe người ta toàn mạ vàng Cảnh sát người ta toàn đi siêu xe thôi Đấy Có khi là cũng không phải tả nhiều về chiếc xe này nha quý vị nhá Đấy à, Quay để quý vị và các bạn chiêm ngưỡng thôi Chứ còn thực chất là xe ở trong hãng Nó mới như thế nào thì chiếc xe này nó cũng được gần như thế luôn nhá đấy và khi đến xem chiếc xe này thì chúng ta chỉ bàn về giá thôi nhá quý vị nhá chúng ta không cần phải xem xe nữa đấy và tí nữa thì tôi sẽ quay ờ, từng phần từng chi tiết một của chiếc xe này thì chúng ta xem cái độ mới của nó như thế nào nhá đấy phong dáng của nó thì rất là đẹp luôn rất là hiện đại luôn Đấy, đặc biệt là cái bộ la răng này tính đến ờ, thời điểm này thì chiếc xe Chevrolet Captiva vẫn là cái la răng hoa la răng 7 chấu này rất là đẹp Đấy. tích hợp rất nhiều các trang bị hiện đại máy zin số zin đấy tôi đã đi một vòng quanh chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi sơn zin cả xe nha quý vị nhá đấy trước hết là tôi quay về à, cái mặt cabo phía trước đấy, chúng ta thấy là sơn của nó còn rất là bóng bẩy luôn đấy rất là trong đấy, sơn chính hãng thì bao giờ cũng vậy cái độ trong của nó rất là cao đấy. độ à, trong rồi là cái độ bền màu của nó thì là hơn hẳn so với các cái à, loại sơn khác các loại sơn trong nước đấy một chiếc xe như mới tinh luôn đấy cái mặt cabo phía trước của nó đây là cụm đèn pha phía trước bên phụ đây đèn pha này là đèn pha tự động nhá quý vị nhá sẽ tự bật khi trời tối chưa quý vị nhá đấy và sẽ tự tắt khi trời sáng đây cụm đèn pha của nó đây như mới tinh luôn kèm theo đó là cái mặt ga lăng phía trước được uh, uh, ốp inox rất là sáng rất là đẹp luôn đấy tạo cái điểm nhấn và nhìn nó rất là khỏe khoắn luôn đấy và cái cụm đèn pha bên lái cũng như mới tinh luôn quý vị nhá đấy và cái cụm đèn sương mù đây hay là đèn hỗ trợ sáng đi vào ban đêm đây Đấy, giúp cho chúng ta phát hiện ra các cái vật uh, ở gần đây cũng rất là trong luôn Biển số của nó thì khá là đẹp đúng không ạ? Chú là cán bộ cấp cao trong tỉnh cho nên là chú chọn là cái biển số này cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, đèn chợ sáng đây. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Và tiếp theo nữa tôi đi vào cái khoang lốp cũng có khi là à, cũng không phải quay nhiều về cái này bởi vì xe nó như mới rồi đây phong lốp phía trong đây cái nhựa sần bên trong của nó vẫn còn nguyên bản luôn nha quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đây cái ờ, vành la răng bảy chấu la răng hoa đây rất là đẹp đấy và cái dàn lốp thì đây là dàn lốp thứ hai của chiếc xe này chú ấy mới đi hết một dàn lốp thôi còn dàn lốp này là dàn lốp thứ hai của chiếc xe này còn còn rất là mới luôn với cái dàn lốp này thì chúng ta đi khoảng 2 năm nữa mới phải tính đến việc chúng ta phải thay lốp nhá đây xi nhan được tích hợp trên gương và kèm theo đó là cái giải chrome chạy dọc theo xe rất là đẹp luôn rất là sáng xe đấy tiếp theo nữa đây chúng ta thấy là đây cái vành uh, phía sau đây bên lái đây rất là đẹp luôn và cụm phanh ABS ấy cái bộ vành này chúng ta thấy còn chưa ờ, bị sứt sát một tí nào luôn không có một vết xước luôn rất là đẹp đây cái khoang lốp của nó đây còn sần nguyên luôn đúng không quý vị rất là đẹp đấy. còn ốc này chưa một lần chạm nữa. đấy đây cái lốp phía sau bên lái đây cũng còn rất là đẹp và à, dàn lốp này là dàn lốp à, thứ hai nhá quý vị nhá đây cụm đèn hậu phía sau đấy chúng ta thấy còn rất là trong luôn đấy và đây là đèn theo xe từ đầu nhá quý vị nhá đấy chiếc xe này là chiếc xe có thể nói là chưa một con ốc nào bị chạm đấy chưa thay thế bất kỳ một cái gì trên chiếc xe này đây cái giải à, à, nẹp inox ở phía sau đây cũng rất là đẹp đấy camera lùi được trang bị rất nhiều các cái option trên chiếc xe này có thể nói là khó có chiếc xe nào có được cái trang bị à, nhiều các cái tính năng hiện đại như chiếc xe này đấy chúng ta thấy là như vậy rất là đẹp đây cái khoang lốp bên phụ đây phía sau bên phụ đây rất là sáng luôn có khi cũng không phải quay nhiều về cái này đây đấy cái vành uh, phía sau bên phụ đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng và cái lốp của nó đây cũng còn rất là rãnh của nó còn rất là sâu luôn ta lông còn rất là dày luôn nha quý vị nhá đấy tiếp theo nữa là cái à, khoang lốp đây trước bên phụ đây nhựa sần của nhà sản xuất còn nguyên luôn nha quý vị nhé Đấy, chưa một lần sửa chữa, chưa một lần thay thế cái gì cả Đây có thể nói là một chiếc xe rất là đặc biệt luôn Đấy, Chúng ta khó có thể tìm được một chiếc xe thứ hai như chiếc xe này Đấy, tên tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu Đấy, và chú ấy là cán bộ cấp cao trong cái thời điểm mà chú ấy mua chiếc xe này thì giá của nó là hơn 1 tỷ đồng cơ Đấy, và bây giờ thì chúng tôi đang bán với giá là 418 triệu đồng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 Giá trên bao gồm cả rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý khách. Đấy, quý khách hãy nhanh tay để gọi điện cho chúng tôi và sở hữu một chiếc xe đặc biệt này. Không chần chừ gì nữa, đúng không ạ? Đấy, với một chiếc xe máy dầu 7 chỗ ngồi. Đấy. 2 chấm turbo. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ vào khoảng từ 6 cho đến 7 lít dầu trên 100 km.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 ít có người ngồi trên những cái hàng ghế này đấy chúng ta thấy là như vậy và có rất nhiều các cái trang bị hiện đại trên chiếc xe này màn hình Android kèm theo đó là hệ thống dẫn đường Google Maps đấy khe cắm thẻ nhớ đấy và chủ nhân còn đầu tư thêm nữa đó là cái camera giám sát hành trình đấy đấy Gương này là gương chống chói nha quý vị nhá Giúp chúng ta đi ban đêm bị uh, khỏi bị lóe ở các cái phương tiện phía sau soi lên nhá Đấy, trần của nó đây Chúng ta thấy là còn mới tinh luôn nha quý vị nhá Kèm theo đó là cửa sổ trời Đây Đấy, chúng ta thấy là rất ít các cái xe trong nước mà có cửa sổ trời như thế này nhá Đây là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc Đấy, xuất sang các nước khu vực Trung Đông Là khu vực người ta rất là giàu có luôn xe của người ta toàn siêu xe thôi đấy rất là đẹp đây hàng ghế phía trước đây hàng ghế bên phụ đây và giới thiệu tiếp cho quý vị về cái hàng ghế thứ hai đây đấy chúng ta thấy rằng hầu như là không có người ngồi nha quý vị nhá đấy cái nhựa đây kia của nó kia cũng còn rất là sáng luôn như mới tinh quý vị ạ đấy đây đấy hộp số của nó là hộp số tự động nha quý vị nhá đấy và hai cầu điện nha quý vị nhá đấy hệ thống đổ đèo ngang dốc chống trơn chống trượt đầy đủ hết sấy ghế đây đấy, sấy hai ghế phía trước ghế, ghế lái và ghế phụ sấy ghế hệ thống tai nghe bluetooth rảnh tay rất là nhiều các trang bị option đấy đây chúng ta thấy là cái tabi của nó đây đấy đấy chúng ta còn sáng choang luôn đấy kết hợp với cái nội thất vân gỗ nhìn rất là sang trọng luôn nha quý vị nhá đấy đây các cái góc cạnh của nó đây chúng ta thấy là chưa một con ốc nào phải đụng chạm cờ lên mỏ lết ở đây cả à, bậc lên xuống đây cũng còn rất là sáng đấy chúng ta thấy là như vậy đây chúng ta thấy là cái chốt cửa đây ấy còn sáng choang luôn nha quý vị nhá chưa một lần mở ra mở dần vào nhiều đây các con ốc chốt cửa đây đấy rất là đẹp luôn trần của nó thì như mới tinh luôn quý vị ạ đấy ghế da này là ghế da xịn theo xe nha quý vị nhá đấy bộ ghế da này là bộ ghế da xịn đây táp bi cửa của nó đây đấy đây các con ốc đây còn sáng choang luôn đây dấu sơn của nhà sản xuất đây quý vị đấy keo chỉ thì không phải bàn rồi đúng không đấy chúng ta thấy rằng à, um, xe ở trong hãng ra như thế nào thì chiếc xe này nó chỉ kém hơn một chút thôi nha quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn dáng của nó thì không thể chê được vào đầu kiểu dáng của nó rất là hiện đại hàng ghế thứ hai đây rất là đẹp luôn đấy đây cái táp bi cửa phía sau đây đấy chúng ta thấy là đây táp bi cửa ấy đang lên đang thiếu sáng một tí đấy. À? đấy rất là đẹp rất là mới luôn quý vị ạ hiếm có chiếc xe nào như thế này đấy chúng tôi mua rất nhiều xe rồi nhưng mà cũng chưa mua được một chiếc xe nào nó mới như thế này đấy và chủ nhân người ta đi ít như thế này đấy tem của nhà sản xuất đây đấy những chiếc xe này có khi cũng phải chỉ có quay qua để cho quý vị thôi đúng không đấy rất là đẹp cái chốt cửa của nó đây đấy chúng ta thấy là nó mới như thế nào chưa nó sáng choang cả lên này đấy, đấy rất là đẹp đấy, trần của nó đây không có một vết không có một tì vết gì cả đấy, cửa sổ là cửa sổ trời đấy mức tiêu hao nhiên liệu thì có thể nói là rất là ít đấy, vô lăng là vô lăng tích hợp nha quý vị nha đây ấy chúng ta thấy là quay cái mặt vô lăng đây uh, còn mới tinh luôn vô lăng là vô lăng tích hợp trên à, đấy vô lăng tích hợp đây da của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn đây đấy cái tay phanh đây đấy còn rất là mới đây đấy thường xuyên bảo dưỡng ở các cái hãng các cái trung tâm bảo dưỡng lớn đấy chú là người à, là lãnh đạo cho nên là sử xài chiếc xe này rất là kỹ luôn đây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 còn chưa có người ngồi cơ quý vị ạ đấy nhựa của nó đây còn rất là sáng luôn Ôi. rất là sáng luôn quý vị nhá đấy, chốt cửa đây Ui ôi, mới thế Đấy Như xe mới tinh quý vị ạ Đấy Rất là đẹp Keo chỉ của nó thì chắc là cũng không phải quay nhiều Đấy Zin đét 100% Nếu quý vị và các bạn tìm ra lỗi chúng tôi trừ cho Quý vị và các bạn mỗi một lỗi là 20 triệu đồng đấy tiếp theo thì tôi quay đến cái à, đây cần số đây Ôi dồi ôi, cũng còn rất mới luôn Điều hòa là điều hòa tự động nhá Đấy Hệ thống chống trơn, chống trượt, đèn pha tự động, gạt mưa tự động Đấy, ghế là ghế điện nha quý vị nha Đấy, rất nhiều các option được trang bị trên chiếc xe này Đặc biệt hơn nữa là nó có màu đen rất là sang trọng Đấy, và rất tiết kiệm nhiên liệu Và cái điều đặc biệt của cái dòng xe này, dòng xe Captiva này Đây, máy của nó đây Máy của nó là nguyên bản nha quý vị nhá Máy zin, số zin Chưa động chạm một con ốc nào nhá Đấy, như thế là như vậy Máy của nó rất là bốc Đấy, Rất là sáng luôn quý vị nhá Đấy, tôi chưa dọn dẹp gì đâu đấy. đấy rất là sáng luôn quý vị ạ đây rằng phía trước của nó đây không có dấu hiệu gì cả tem của nhà sản xuất đây Đấy, là một chiếc xe nhập khẩu cho nên là tôn vỏ của nó thì rất là tốt luôn các xe trong nước không thể nào à, chất lượng được bằng các cái xe nhập khẩu được Đấy, đặc biệt lại xuất sang khu vực khó tính như khu vực Trung Đông dân người ta rất là giàu luôn người ta chỉ có suốt ngày à, bán dầu lấy tiền thôi Đấy. nước người ta cũng còn phải nhập khẩu cứ múc đào giếng lên là dầu Đấy. cho nên người ta rất là lắm tiền Đấy. đây rất là đẹp đúng không ạ đấy và vừa rồi à, thì tôi đã quay thật kỹ chiếc xe này đúng không ạ à, để tôi à, nổ máy cho quý vị và các bạn à, theo dõi đấy, máy dầu nhưng mà nổ rất là êm luôn êm gần như máy xăng đấy và cái điều đặc biệt nữa của cái dòng này là nó à, đi rất là bốc nha quý vị nhá đấy đây cái đèn uh, tắp phía trước của nó đây rất là đẹp luôn quý vị ạ đấy rất là đẹp luôn đây hệ thống uh, giám sát hành trình đây bao gồm tích hợp cả camera phía trước và camera phía sau xi nhan là uh, gương chiếu hậu là gương chiếu hậu chống chói nha quý vị nhá đấy rất là đẹp cửa sổ trời đây đấy, ai mà say xe chỉ cần mở cửa sổ này ra là đỡ ngay đấy, rất là thoáng luôn đấy với một chiếc xe 7 chỗ ngồi được trang bị rất nhiều các cái tính năng hiện đại Đấy, nó có tới 10 túi khí quanh xe nhá Cho nên quý vị và các bạn ngồi trên chiếc xe này thì quá là an toàn luôn rồi Đúng không ạ? 10 túi khí quanh xe nhá quý vị nhá Đấy, hệ thống cân bằng điện tử nữa Đấy Rất ít các cái xe máy dầu mà được trang bị nhiều các cái tính năng như thế này Ghế là ghế da xịn Đấy Đây để, đấy, máy của nó đang nổ đấy Đây Máy đang nổ đây đấy và bây giờ thì đấy rất là êm luôn nha quý vị nha máy đang nổ đây in phắc luôn nha quý vị nha đấy đấy nó chỉ ồn hơn máy xăng một chút thôi nha nhưng mà cái điều đặc biệt của dòng xe Chevrolet Captiva này là đi nó rất là bốc nha nó bốc như máy xăng luôn quý vị ạ đấy không như các cái dòng xe khác máy dầu khác Everest hay là các cái dòng xe máy dầu khác đi rất là lì nhưng mà con Captiva số sàn hay số tự động đều vậy máy của nó rất là thoát rất là bốc đi như máy xăng và ngồi bên trong của nó thì nó không không không bị ồn nhá quý vị nhá đấy đang đổ máy đấy nghe vọng qua điện thoại thì chắc là nó à, cũng hơi vang vang một tí nhưng mà à, chúng ta thấy rằng là rất là êm êm như máy xăng luôn đấy và à, tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái mẫu sản phẩm đặc biệt trong ngày hôm nay đấy đó chính là một chiếc xe à, cũng rất đặc biệt mới như vừa ở trong hãng ra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 không thể nhớ hết được đấy đấy một lần nữa tôi lại đi vòng quanh xe một lượt để quý vị các bạn theo dõi xe nó đẹp thì đứng ở cái góc độ nào cũng đẹp đấy, à, em xinh thì em đứng một mình cũng xinh đấy quý vị nhá nhanh tay gọi điện cho tôi để sở hữu chiếc xe này chúng ta đi cả nhà luôn đấy mà mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì rất là ít đặc biệt chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc nha quý vị chưa đấy nhập khẩu nguyên chiếc Đấy, xuất sang các nước Trung Đông có tới 10 túi khí quanh xe cho nên chúng ta ngồi trong xe rất là yên tâm luôn màu đen rất sang trọng option trong xe thì quá nhiều kể một ngày cũng không hết đấy rất là đẹp luôn nào tiếp tục đi vào một chút nội thất bên trong đây nội thất của rất tươi rất mới ghế phụ và hàng ghế thứ hai thứ ba chưa có người ngồi luôn đấy xe của cán bộ cấp cao có khác thôi thường xuyên bảo dưỡng ở hãng nha đấy chú ấy là phó bí thư thường trực thành ủy việt trì nha quý vị nha chính chủ luôn một chủ đi từ mới và chú mua chiếc xe này lúc mới là hơn 1 tỷ đồng đấy và hiện nay chúng tôi giao bán với giá của nó là 418 triệu đồng giá trên bao gồm cả rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách đấy hệ thống của nó rất hiện đại luôn cân bằng điện tử này rồi là à, báo nhiên liệu phải phải đủ xăng đủ dầu này đã nhiệt độ ngoài trời nhiệt độ trong xe này rất nhiều các tính năng đấy khóa điều khiển trên xe này đấy, gạt mưa tự động này rồi là đèn rửa đèn tự động đây này chúng ta thấy đây này cái hệ thống này là hệ thống rửa đèn pha tự động đây này khi mà cái đèn này nó bị mờ đi bập đi bẩn này thì lập tức cái này nó sẽ à, tròi ra phía trước sau đó nó xịt thẳng vào đây đấy là chúng ta à, giúp chúng ta rửa cái đèn pha này uh, cho nó sáng lên đấy để cho ánh sáng nó được uh, tập trung nha quý vị nhá xin nhan tích hợp trên gương vâng và vừa vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu thật kỹ đấy video của chúng tôi nó thường rất là dài luôn à còn cái cốp sau nữa thì phải đây tôi quay tiếp cái cốp sau này ấy còn nguyên bản luôn quý vị nhá đấy túi đựng đồ vẫn còn nguyên đấy còn cái gì nữa chả biết đâu Nhiều thứ lắm Đây, à đây Cái cảnh báo à, khi chúng ta dừng đỗ đây Kích tuyếp đầy đủ đây Đấy, đây, cái hộp cảnh báo nó có cái biểu tượng ở phía trong này dấu ích đây Khi chúng ta dừng đỗ chúng ta đặt cái biển cảnh báo này Đấy, nhựa đây, ui ôi, mới cứng luôn Đấy Đấy, đây Đấy. Đâm đụng thì không nói rồi, đúng không? quý vị mà phát hiện ra đâm đụng tôi đền luôn cho quý vị 100 triệu chứ chả phải 20 triệu đây đèn pha đây đấy cứ tưởng tượng là xe mới ở hãng ra như thế nào thì xe này nó chỉ kém một tí thôi nhá quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn vâng vừa rồi là tôi đã giới thiệu à, với quý vị và các bạn thật kỹ về một chiếc xe rất là đặc biệt đó chính là chiếc xe Chevrolet Captiva sản xuất năm 2006 nhá quý vị đừng có suy nghĩ về đời nhá nó mới lắm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 hệ thống chống trơn, chống trượt, à, hai cầu điện, cửa sổ trời, phanh ABS, điều hòa tự động, gạt mưa tự động, đèn pha tự động, rửa pha tự động, đấy, cân bằng điện tử, đấy, rất nhiều các tính năng. Vâng, và bây giờ thì tôi xin được kết thúc về cái uh, chương trình giới thiệu xe đặc biệt ngày hôm nay nhá, quý vị nhá. Đấy, một chiếc xe rất đặc biệt luôn. Và quý vị các bạn à, hãy quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi thì nhanh tay gọi điện cho chúng tôi hoặc cho một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc đăng ký kênh bán hàng của chúng tôi bằng cách ấn vào nút uh, chuông ở phía bên dưới để liên tục cập nhật những mẫu sản phẩm uh, của chúng tôi. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng chúng tôi và xin được gửi lời chào mừng, gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã luôn ủng hộ kênh bán hàng của chúng tôi. Và bây giờ Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Đây, ờ, chúng tôi đang à, test tốc độ chiếc xe Captiva có thể nói là mới nhất Việt Nam hiện nay đi số tự động máy dầu nha quý vị nhá Đấy, tôi đi à, kiểm tra vòng tua máy cho quý vị và các bạn xem này Đấy, xe đang chạy với tốc độ là 100 km một giờ nhưng mà vòng tua của nó chỉ có ở mức 200 à, thôi Đấy, rất là chuẩn luôn đấy quý vị ạ nếu mà vòng tua nó lên đến 300 400 thì là cái máy này rất là kém rồi nhưng mà chúng ta thấy rằng là đi 100 km một giờ nhưng vòng tua của nó chỉ ở 200 thôi điều đó chứng tỏ là máy của chiếc xe này còn rất khỏe nha quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy là đang đi 100 đây tôi đẩy xe tốc độ lên có thể lên đến 120 đi